Tâm Đình Dương xác định cần đi trước một bước và chuẩn bị tốt về mặt công nghệ, hạ tầng để duy trì lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nâng giá trị, gia tăng trên hình kinh tế và đời sống. Trước đây, khi nhắc đến thành phố mới Bình Dương, người ta thường hay nghĩ đến là một thành phố ma, không người ở. Nhưng Hiện tại, thành phố mới Bình Dương là một trong những thành phố thông minh bậc nhất. Thứ hình, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Hai năm liền, 2019 và 2020, Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF vinh danh là một trong 21 đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh trên toàn cầu. Đồng thời, được chọn là nơi đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á. Trong 2 năm, 2018 và 2019. Điều này một lần nữa khẳng định cách tiếp cận của Bình Dương trong việc thực hiện đề án thành phố thông minh là hoàn toàn đúng đắn. Với tiềm năng và thực lực hiện tại của tỉnh, đặc biệt là từ những kết quả đạt được, rất quan trọng trong thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh thời gian qua, Bình Dương hoàn toàn có thể hướng tới và phấn đấu tiến thêm một bước nữa, đó là xây dựng thành công vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương